Chữa yếu sinh lý không cần thuốc. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề yếu sinh lý, nhưng có một số cách sẽ giúp các quý ông, quý bà cải thiện vấn đề này mà không cần sử dụng thuốc. Một trong những cách hữu hiệu nhất đó là bổ sung các chất cần thiết qua đường ăn uống. Đồng thời nên kết hợp với các bài tập luyện một cách khoa học để được hiệu quả tối ưu. Chữa yếu sinh lý bằng chế độ ăn. Muốn cải thiện sinh lý, bạn cần xây dựng một chế độ ăn khoa học hợp lý, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Một số thức ăn có thể giúp cải thiện chức năng sinh lý như Hải sản, hàu được xem là một thức ăn thần dược giúp quý ông khỏe mạnh, có tác dụng bổ dưỡng mà hầu như mọi người đều biết đến. Ngoài hàu ra thì các loại hải sản biển có vỏ như nghêu, sò, ốc hến, tôm, cua cũng rất tốt. Trái cây, nên ưu tiên các loại trái cây giàu các chất sắt, magie, vitamin nhóm B như chuối, dâu tây, dưa hấu, xoài. Ngoài việc bổ sung khoáng chất, cho cơ thể khỏe mạnh còn có tác dụng tăng ham muốn tình dục, hỗ trợ cương dương, Sô-cô-la, trong sô-cô-la đen chứa các thành phần oxy hóa, các chất giúp ổn định đường huyết và tăng lượng tuần hoàn máu, giải pháp dứt điểm yếu sinh lý tận gốc. Nhìn chung, chữa yếu sinh lý không cần thuốc sẽ mang tới hiệu quả nhất định trong một số trường hợp bệnh. Ở thể nhẹ, nếu người bệnh có biểu hiện nặng hơn, cần kết hợp với thực phẩm chức năng để mang tới hiệu quả tối ưu hơn. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.